còn sao check hàng yêu à, hát mà ngoài trời sắp đổ cơn mưa các bạn ạ à. giác đau nhất với anh Không phải là sự chia ly Mà là lúc hai đứa nhìn nhau Chẳng thể nói với anh điều chi Vì trong tâm trí anh mãi vẫn vân Một cuộc sống tình yêu đó có em dẫn gần Hãy sống cho người thân và anh dâu em trong những bức tranh và chỉ anh thêm can đảm thay vì mang yêu thương trọn gió anh xuân dường như đã qua từ rất lâu và chỉ anh không cần lo lắng yêu em vô tư như nắng giá như một lần được sống cho riêng mình anh nợ em một câu yêu thương cho mai này Xin hẹn em một kiếm sóng cát ta dừng vậy Ở nơi đó không phải lựa chọn Còn tim hay lý trí Anh nợ em thời gian bên nhau trong yên bình Và nợ em giọt nước mắt sâu trong tim mình Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai Vẫn xin yêu người ở trong ở trong nhạc nền à, có sự vỗ tay cảm giác đau nhất với anh không phải là sự chia ly mà là lúc hai đứa nhìn nhau chẳng thể nói với nhau điều gì vì trong tâm trí anh mãi phân vân một cuộc sống tình yêu đó có em rất gần hãy sống cho người thân và anh giấu em trong những bức tranh và chỉ anh thêm can đá may mang yêu thương chôn giấu anh xuân dường như đã qua từ rất lâu và chỉ anh không cần lo lắng yêu em vô tư như nắng giá như một lần được sống trong yên bình anh nợ em một câu yêu thương cho mai này xin hẹn neo một kiếp sóng cát ta dừng bay ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí anh nợ em hơi dáng bên nhau trong yên bình và nợ em giọt nước mắt sâu trong tim mình nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai vẫn xin yêu người anh hẹn em một câu yêu thương cho mai đây Xin hẹn em một kiếp sống khác ta xung vậy. Ở nơi đó có phải lựa chọn Con tim hay lý trí à, à. à. Anh đợi em thời gian bên nhau trong yên bình Và nói em một bước mắt sâu trong tim mình Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai Vẫn xin yêu người nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai xin hẹn yêu mãi mãi ok à, xin cảm ơn rất là nhiều